báo hai ở đây các bạn nhìn thấy chưa chuẩn xác đét luôn này rất xuất sắc đây mình cài đặt đánh tiếp cho bạn này bạn sang ngôi chơi này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 ưu việt nhất anh em nha thì anh em nhìn trên màn hình cũng biết là mình muốn giới thiệu với em cái đồ gì rồi hàng đẳng cấp nhất trong sóc đĩa bịp đó là cái bát tàng hình không tang không chân sạc đời mới nhất của cái năm gọi là đẳng cấp nhất của 2019 anh em nha. anh em nào đã chơi những cái hàng bát thì anh em cũng biết cái độ hiệu quả và chính xác của nó như thế nào anh em thời gian trước những cái loại bát như là bát thành bát trôn bát cạnh thì anh em chơi cũng rất nhiều tăng chứng mà đi soi anh em cũng không có cái tính ưu việt của nó anh em đi chơi cũng rất để lộ bạc bây con bạc rất là già rồi hàng bát nhà mình bây là bát đẳng cấp nha anh em nha tất cả các loại bát là bát đẳng cấp một chín một mười luôn bát thị trường như nào phôi ra làm sao thì bát nhà mình nó y hệt như thế khẳng định luôn không một tăng chứng gì anh em nha tất cả các bài test về bát là nhà mình đều vượt qua hết đẳng cấp nhất để anh em chơi anh em luôn luôn giành chiến thắng mọi cuộc chơi không bao giờ thua tha được hàng đẳng cấp nhất đấy anh em biết rồi ngày xưa bát là có tang trứng là bao soi hay là thử phấn rôm thử bút giọt xạ là tất cả là đều không thể qua được rất dễ lộ bạc hay là đun nước sôi ngâm nước sôi nước lạnh đều không thể qua được những cái thế hệ bát đẳng cấp của 2019 này bát 4.0 này là qua tất cả các bài test em nha nên anh em hoàn toàn yên tâm hàng này không chân sạc ngày xưa phải là sạc chân kim anh em sạc rất là nhì nhằng và đặc biệt những cái nhược điểm của dòng bát ngày xưa đó là cái thời lượng pin rất là kém chỉ hai ba tiếng là anh em chơi và anh em đã hết pin và đặc biệt là anh em chơi nó chỉ có một lúc 30 phút là bát nó nóng đít bát nhưng bát nhà mình bây giờ chơi cái thời lượng của nó lên đến 7 8 tiếng anh em nha đấy lên cái thời lượng pin rất là dài anh em chơi canh bạc dài anh em hoàn toàn yên tâm luôn và đặc biệt là nó không phải sạc chân kim anh em nha sạc bệ là bệ luôn là không một tan tích gì sạc là sạc bệ nha bệ từ đấy bệ không trôi anh em nhìn thấy không anh em chỉ cần đặt bát vào là anh em sạc đây bát này nhà mình là nó là sạc đầy anh em nhá đấy là anh em có thể sạc rồi cực kỳ tiện lợi và không phải nhì nhằng một điều gì cả đấy bát không một tang thì tất các mẫu bát trên thị trường là anh nhà mình đều có hết nhá anh em nhìn anh em để ý biết bát phít nhựa cho trẻ em này hay là bát long phương bát hải dương đấy, hay là cái bát bát tràng bát hoa bát cổ anh em ở vùng miền địa phương nào chơi mẫu bát gì thì chọn hoặc là ở các loại mẫu bát nó lạ thì anh em chụp hình gửi cho mình mình sẽ làm cho đúng mẫu bát của anh em mình khẳng định luôn cam nhà mình là cái loại bát này là camera chống mù anh em nha đấy cái camera nhà mình đã tráng một cái lớp xứ để qua tất các bài test nước sôi nước lạnh nên anh em hoàn toàn yên tâm anh em như cái bát ăn cơm bình thường luôn anh em đang ăn cơm anh em rửa bát thoải mái úp vào dàn bát mai vẫn đem ra chơi bình thường và đặc biệt nó tráng một cái lớp xứ anh em rơi rồi rơi đến mức độ nhẹ là không thể vỡ được không sứt mẹ được nên anh em hoàn toàn yên tâm đấy mình khẳng định luôn như thế nên yên tâm hoàn toàn một điều luôn anh em nhá đẳng cấp nhất để anh em chơi đấy hàng này hàng không tăng chứng thì mình sẽ qua test anh em những cái bài như là soi hàng này à. qua các sòng sới là anh em này anh em bao soi luôn này trong veo anh em nhá trong như ngọc trinh luôn kể cả thành ở cạnh luôn anh em hoàn toàn yên tâm luôn không phải lo lắng một điều gì cái thời buổi 4.0 bát là rất là đẹp anh em nhá đấy thì nó tùy từng cái phôi bát để ra các loại uh, mẫu khác nhau nhưng tất cả đều không có tăng chứng anh em hoàn toàn yên tâm nó đẹp nó chuẩn chỉ đét là đẹp luôn anh em nhá bát anh em ăn cơm như thế nào thì bát nhà mình nó ỉa như thế nên anh em hoàn toàn yên tâm về cái loại bát này đấy anh em nhìn này trong veo vèo vèo luôn hàng đẳng cấp nhất để anh em chơi cái loại bát này sạc thì sạc từ thời lượng pin thì pin khỏe nên anh em không phải lo lắng một cái điều gì cả thì mình giới thiệu cho anh em cái bát này là mình kể cả thầy thợ mình khẳng định luôn như mình kiểm tra thì mình mới biết là camera hay là tăng chứng ở đâu nhưng các thầy thợ con bạc già mình khẳng định luôn có nhìn bát cũng không biết là bát nó như thế nào nó ra làm sao cho vào soi nhìn thoải mái xử đổ nước sôi này kho thoải mái em nhá nên em hoàn toàn yên tâm luôn cái hàng này đẳng cấp nhất này đấy đi kèm với nó thì anh em biết rồi không thể thiếu những cái bộ màn soi thì màn soi nhà mình tất cả các loại màn soi như màn cúi bắp màn iphone hay là cái khoảng cách của cái màn này là nó khoảng cách của nó là 10 đến 20 mét anh em nhá từ tầng 1 lên tầng 2 lên tầng 3 đều soi hết phòng nọ sang phòng kia đều bắt được hết nếu anh em ở chơi rừng chơi núi chơi dãy chơi gò đồi cao thì anh em chuyển sang cái màn khuếch này anh em nhá cái màn khuếch lấy khoảng cách của nó bắt được từ 50 đến 60 mét đấy nên anh em hoàn toàn yên tâm cái hàn này màn hình này 2,5 inch này cái màn hình khuếch tự động bắt tự động nên em hoàn toàn yên tâm luôn đẳng cấp ca cấp chuẩn chỉ cái đồ này thì là chơi anh em luôn luôn giành chiến thắng này đấy thì để mình là soi anh em đôi ba tiếng bạc thì em nhìn cái cái hàng này nó nó chuẩn chỉ như nào anh em nhá đấy mình à, úp vào mình sau anh em anh em nhìn úp vào phát đây này là anh em nhìn thấy là chuẩn chỉ chuẩn đen đẹp đúng không tứ trắng anh em nhìn thấy chưa đấy mình xong anh em biết này anh em xong nó xong thoải mái xong kiểu gì cũng được nhìn chuẩn đét đèn này mình bấm luôn này tiếng này là ba trắng em nhá không thể sai được này ba trắng này đấy chồng quân chồng vị vẫn báo hết soi thì cực lét luôn anh em nhá đấy mình sau anh em nhìn này sóc thoải mái luôn bấm này mình khẳng định luôn tiếng này chồng quân chồng vị vẫn là sấp đôi anh em nhá tất cả các góc dồn quân ai cầm cái sóc cái cũng chuẩn đét đẹp luôn anh em nhìn ý này trên thị trường bây giờ nó là có ba cái mẫu bát thứ nhất nó là bát màu thứ hai là bát wifi và thứ ba nó là cái bát gọi là bát như là mình đang giới thiệu đây đấy là rất là chuẩn chỉ luôn là cái loại bát khiển anh em nhá là dùng có cái đĩa đĩa bát là có cái đĩa à, có cái khiển của nó đấy có ba loại thế một là khiển này hai là màu ba là bát wifi đấy anh em chơi cái mẫu gì chơi cái loại gì thì alo trực tiếp lên số điện thoại cho mình tứ trắng anh em nhá đấy sáng như đêm trăng rằm luôn như tivi luôn này không cần phải xoay bát anh em biết ngày xưa cái bát ngày xưa là phải xoay bát xoay biết thì nó mới báo bát này chỉ đặt xuống à để rất là lâu vẫn mình vẫn có thể báo bình thường anh em nhá nên em cực cực kỳ chuẩn chỉ luôn cái đồ này không chơi thì không có gì đồ thì chơi cả anh ạ cái bát này là bát thế hệ 4.0 rồi nên anh em hoàn toàn không phải xoay bát này chuẩn đen đẹp ba trắng này anh em nhá không thể sai được này đấy thì có ba là bát một là bát màu này hai là cái bát wifi wifi thì mình tích hợp trên cái dòng iphone anh em nhá là anh em có thể báo trực tiếp cái dòng điện thoại iphone anh em nghe gọi bình thường và thứ ba là cái bát khiển có một cái đèn mót anh em ờ, bấm cái là anh em cũng có thể Ờ, điều khiển ờ, mở lúc nào là tùy anh em anh em nhá đây mình thử em đôi ba tiếng nữa này anh em đánh cái đồ này chuẩn đét này đẹp rồi sấp đôi anh em này 10 triệu sấp đôi này có cái đồ đi chơi thì anh em luôn luôn là giành cái thế, thế chiến thắng rồi vào sòng vào sới mình khẳng định luôn không mà phát hiện ra nó như là cái bát bình thường luôn chơi anh em chơi chơi năm bảy tiếng anh em nhá đấy vẫn tiếp tục sấp đôi này tròn xoe này sáng như tivi luôn anh em nhá đấy anh em đi chơi chỉ luồn đúng cái bát thôi đi ai được quân vị ai được mà đi chơi cái loại chơi chơi sạc từ anh em nhá không phải chơi sạc kim như ngày xưa rất là nhì nhàng anh em đi chơi luôn luôn là rất là khó này tiếp tục ba trắng này anh em thấy không sáng như đêm trăm giảm luôn anh em biết nha ngày xưa cái loại bát đó, là anh em đi chơi là phải sạc kim nhá nhì nhàng cái sạc cái sạc từ này anh em đi chơi chỉ còn này hết pin em về anh em chỉ cắm sạc vào như này là nó bắt anh em nhá các mẫu bát khác nhau anh em đều nhà mình đã cung cấp hết các loại màn màn khuếch màn đen trắng màn 63 Đấy, anh em cứ liên lạc trực tiếp số điện thoại 0984 3148 thì mình sẽ uh, gửi bát cho anh em các mẫu bát anh em để anh em tư vấn anh em nhá mình khẳng định luôn chống mù tại sao mình lại nói là chống được mù vì nó tráng một cái lớp xứ rồi anh em nhá khi nó tráng lớp xứ nó có hai tác dụng một là chống mù để cho các các bài test như là nước sôi nước lạnh này hay kho lửa và thứ hai nó là chống là khi nó tráng cái lớp xứ như thế thì để khi anh em thầy thợ soi là không vào thấy được camera đấy đặc biệt là đập ra năm bảy miếng mình khẳng định luôn đập ra năm bảy miếng cái đít bát này anh em nhá không có một tang chứng gì đấy trừ khi anh em đập vụn xoa như mịn luôn thì mới có thể phát hiện ra thôi vì nó chỉ như một cái hạt đỗ siêu nhỏ anh em hoàn toàn yên tâm không bao giờ có thể phát hiện được anh em nhá bát nó giống y chang như bát bình thường luôn tất cả mẫu bát anh em hoàn toàn yên tâm luôn Đấy, bát nào cũng được các loại bát phít bát phiếc đều ok hết anh em nhá anh em nhìn này tất các bát này bát lạm được anh em nhá trong veo vèo vèo luôn này bát lạm được anh em nhìn thấy không như đêm trăng rằm luôn Đấy, không có một cái tăng chứng gì anh em nhá nên anh em hoàn toàn yên tâm về các mẫu bát nhà mình cung cấp ra thị trường hàng nhà mình mình nói thẳng luôn này bán ra là có bảo hành anh em nhá anh em lên là mua hàng lên mua hàng là anh em lên thoải mái anh em thử hàng anh em nhá đấy được xem hàng thử hàng thoải mái luôn anh em này tất cả phít nhựa này trong veo vèo vèo luôn này anh em nhìn này anh em lên xem hàng kiểm tra hàng thoải mái sóc thoải mái anh em nhá để anh em kiểm chứng xem là đúng như mình làm video đúng như mình quảng cáo không nên anh em hoàn toàn yên tâm về cái mẫu bát mình tung vào thị trường bát này mình tung vào thị trường là kiểm định là kiểm tra rất rõ ràng anh em lên lại thử thêm một lần nữa đó là hai lần bài test nhà mình không bán quán cà phê không bán đường bán chợ anh em nha anh em lên cứ thử hàng ưng hàng anh em đấy kiểm tra độ chính xác xem nó có y chang những cái mẫu bát anh em tung thị trường không và đặc biệt cái loại bát uh, trắng này hay bát hải dương là rất nhiều khách sạn nhà nghỉ là đều có cái mẫu bát để em đi đánh cũng rất là cơ động thôi cái bát long phượng vậy thì anh em yên tâm nhá mình khẳng định luôn nhà mình bảo hành cho anh em ví dụ anh em mình về mình nói được chơi được năm bảy tiếng mà anh em chơi chỉ được hai ba tiếng mình bảo hành đổi bát mới cho anh em luôn nên anh em hoàn toàn yên tâm hay là anh em về bảo là có tang chứng hay là ờ, bảo là soi nó không các bài test mình nói này thử phấn rôm không bị mù mắt đấy tất cả các loại bút dạ xoa trong lòng là ok thử nước sôi nước lạnh ok anh em nhá bao soi ok và đặc biệt là khi mình ăn được tiền mình cầm tiền về mà cái cái trường hợp mình không cần phải lấy bát lại nó đập ra mình khẳng định không có tăng chứng gì có mình kỷ niệm với anh em thêm một cái bát nữa anh em nhá nên kiểm tra so hàng thực tế luôn cái thời buổi 4.0 không ai chơi cái hàng là có tăng chứng anh em nha nên anh em hoàn toàn yên tâm tất cả mẫu bát nhà mình nhưng em nhớ này bát mà đập nhà mình không bảo hành anh em nha còn tất các trường hợp khác thì mình bảo hành cho anh em đấy đi kèm với các màn soi soi anh em chơi cái loại màn gì thì là mình alo cho mình cái màn đấy cái màn xuống bắp này nó rất là tiện lợi này hay là cái màn ờ, ờ, uh, 63 hay là cái màn iPhone hay là cái màn khuếch 570m đấy tùy anh em em chơi màn gì thì cứ uh, chọn màn để mình gửi cho anh em để tùy cái từng cái địa điểm anh em chơi cái từng loại màn mình khẳng định luôn này vị nào cũng được anh em nhá soi led này đẹp luôn villa thăng long quân đóm quân chắn soi chuẩn đen đẹp nên anh em hoàn toàn yên tâm về cái dòng bát này cái thế hệ cập nhật mới nhất anh em nhá anh em có tư vấn về hàng hóa gọi trực tiếp số điện thoại 09843148 thì ngoài cái bát tàng hình không tang không chân xà cái ra nhà mình cung cấp tất cả dụng cụ liên quan cờ bịp máy bài kính áp tròng bầu cua tài xỉu thì vừa rồi mình vừa giới thiệu với các bạn cái những cái dòng máy đánh bài thì bây giờ mình sẽ giới thiệu với các bạn những cái dòng để mà phụ kiện để hỗ trợ các bạn để đánh đánh bài tiếp mà nó không là giá nó rẻ thì là cái ví đổi bài Đấy, sử dụng cái bình sạc như này sạc điện thoại như cái sạc điện thoại rồi này thì các bạn chơi thì bạn à, giấu một lá bài vào đây đây ví dụ con hai mình nhớ là con hai mình giấu vào này đấy, thì khi mình chơi như thả như con chơi một liêng đi một đây chơi một liêng như này đây thì đây cái ván này thì à, mình không có gì này đúng không đấy những ván này mình không có gì thì mình nhớ là trong này có con hai rồi thì mình đổi nó ra sau đấy tự hút đấy rất đơn giản các bạn nha thế là các bạn chín điểm luôn rồi các bạn nhìn các bạn nhìn cách đổi bàn của nó này rất là nhanh Đấy, thì bên cạnh cái ví đổi bài này thì bây giờ mình còn phân phối cái kính áp tròng xuyên lá bài thì đây trước mặt các bạn đây là phần uh, kính áp tròng nhìn xuyên lá bài đẳng cấp nhất năm nay nhập khẩu từ mỹ nha các bạn nhé. đấy thì bên cạnh cái mẫu mẫu kính áp tròng của năm nay thì năm ngoái là một cái kính kính gỗ đây kính gỗ này năm ngoái đây cái tròng trong này này đấy. thì bây giờ mình sẽ đeo đeo cái kính thử và cái lắp camera của các bạn thấy này nhìn xem là nó như thế nào nhé Đấy, thì mình sẽ đi ra mình đeo cái kính thử vào cái mắt camera để cho các bạn thấy cái độ hiệu quả khi các bạn đánh kính áp tròng nó như thế nào đây đây là khi các bạn mà chưa đeo kính vào này đấy, bây giờ tôi sẽ đeo kính vào luôn này đấy thì các bạn khi đeo kính vào các bạn sẽ nhìn được như này như con bốn này đấy bốn tép này ba tép này đấy hai tép này rất là rõ nét nha để cho các bạn nhìn các bạn từng con một này ạt này cà này Quỳ này thì cái này nhìn được cả chất các bạn nhá đấy nhìn cả chất luôn đấy thì cứ ở trên này góc trên này nó tím tím là con cơ đây con chín này các bạn nhìn thấy con chín đây này con chín này thì là cái móc chìa khóa để phân biệt con sáu, đấy con rô thì lại trên này rô là tím tím trên này đây các bạn nhìn nhìn đây A này gì này đây gì để gì kép này Đấy. nhìn rõ ràng chưa đây khi các bạn chơi và các bạn vứt bài ra thì gần như là nó gần như là nhìn thẳng luôn này luôn không còn gì luôn đây, tôi cho cho bạn nhìn đây đây là tôi còn đeo cái cái kính là nó chưa rõ bằng các bạn đeo mắt luôn đấy nha đây. đây đây các bạn nhìn thấy chưa rồi cảm ơn các bạn xem video đấy các bạn đây thì tôi lại cho các bạn nhìn lại này đây bình thường bài không có gì này đây nhìn lại nhìn là bình thường luôn đấy rất là hiệu quả luôn cho bạn chơi bài mụn mười bài lá cảm ơn các bạn xem chưa